đây bếp nó đã khóa ga đây sau uh, ờ, tính năng uh, tiếp cận nồi nè khóa ga đây công tắc ở viên sàn này á nó sẽ có hai cực đó là cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể phân biệt khi mà nhận biết về nhà ở dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm <clears throat> thì khi mà các bạn lắp pin ở bên trong các bạn lưu ý đó, là chúng ta phải hướng cực dương là dấu cộng này ra bên ngoài và cực âm là dấu trừ vào bên trong tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu mà các bạn lắp đảo cực pin á thứ nhất là bếp nó sẽ không hoạt động được và thứ hai á, là có thể xảy ra tình trạng hư không pin của chúng ta các bạn lưu ý chỗ này thì đã lắp vào á, các bạn sẽ mượn vào cái lò xo này đây <clears throat> các bạn sẽ móc một cái đầu vào sau này và phía là cực dương của viên pin nó sẽ có một cái lỗ nhỏ như thế này đây các bạn uh, móc vào đây để chúng ta cố định cái lò xo lại để khi mà các bạn cho vào sử dụng đó, sẽ không xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra biết sử dụng cái sàn hoạt động bình thường đấy bên không biết thì ờ, tôi sẽ sẽ một cái đầu dây chờ để cho các bạn có cảm ơn phóng sạc vào dạ chọn được chờ nhưng mà cảm ơn phóng sạc vào thì ờ, đối với những dòng đĩa nhật này á nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm thì thứ nhất